các bước đăng ký tài khoản Google Developer. À, trước hết, à, để đăng ký tài khoản Google Developer thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái bước sau. À, một thẻ Visa hoặc là Mastercard. À, bạn chọn à, bạn bạn muốn có một cái tài khoản Google Developer để upload app lên trên store uh, của Google Play thì bạn cần phải uh, mua với kỳ giá chính xác là 25 đô thì như vậy thì các bạn cần phải chuẩn bị khoảng 700 nghìn ở trong cái tài khoản của mình để các bạn khi đăng ký à, Google Developer um, Google sẽ à, kích hoạt cho các bạn về cái tài khoản với à, giá 25 đô ha. Ok thứ hai là một tài khoản Gmail tài khoản Gmail thì nên lấy cái tài khoản à, cá nhân và đã dùng lâu rồi để cho có cái đồ trước hơn và cái đồ tin tưởng hơn để Google um, approve nhanh hơn ha. À, thứ ba là một cái thiết bị smartphone à, và cái điều, hệ điều hành Android thì um, các bạn sử dụng cái máy uh, điện thoại smartphone cá nhân của các bạn hoặc là nếu các bạn không có thì mượn ha rồi ok bây giờ đến cái phần uh, chúng ta sẽ thực hiện nhé trước hết các bạn um, uh, mở điện thoại ra và các bạn vào trong cái uh, icon app play store và các bạn mở ra ha sau khi các bạn mở cái app play store của google ra thì nó hiển thị lên một kỳ giao diện ở đây thì trong kỳ giao diện này thì các bạn cần phải uh, à, tích vào cái ô cái menu ở phía bên góc trái của màn hình rồi sau đó các bạn chọn phần là account uh, sau khi các bạn chọn account sẽ hiện thì lên một cái menu account và các bạn chọn là payment method um, trong cái phần payment method này thì các bạn sẽ uh, điền cái thông tin của cái visa của mình ha cái tay à, cái cái thẻ visa của mình trên cái đầu sổ thẻ visa đó thì các bạn điền cái à, đầu sổ của thẻ visa và cái ngày à, của tháng và năm hết hàng và các bạn à, điền cái cái cái cái cái số ba cái số ở phía sau của cái thẻ ha à, sau khi các bạn điền xong à, thì các bạn chọn save thì như vậy là các bạn đã hack vào cái um, phương thức à, payment methods là cái phương thức thanh toán trong cái tài khoản Play Store và bây giờ các bạn mở máy tính lên à, các bạn à, truy cập vào cái um, trang web đó là play uh, à, google.com app publisher uh, publish thì uh, trong phần này trước khi các bạn uh, vào trong cái uh, trang này thì các bạn cần phải đăng nhập cái Gmail ha ờ, và các bạn ờ, đăng nhập cái ờ, tài khoản này thì nó sẽ vào luôn tức là uh, sign in with uh, your Google account và chúng ta chọn là accept develop, uh, developer đồng ý với cái, cái điều khoản của developer rồi sau đó là các bạn kéo xuống ở phía dưới thì các bạn sẽ chọn là tôi đã đồng ý cái cái điều khoản của Google Play và các bạn chọn continue to payment um, sau khi các bạn chọn continue to payment thì nó hiển thị lên một cái cái cái bảng là Google Play um, với cái, cái, cái với cái, cái thông tin đăng ký thì ở đây các bạn uh, nhớ là điền những cái thông tin đăng ký của nơi sống Ờ, nó ở của mình giọng như có thể là chính xác như ở giọng như vậy vậy chứng minh ha um, quốc tịch Việt Nam và địa chỉ nhà uh, thành phố uh, sau đó các bạn chọn post uh, postal code thì đây là cái mã bưu điện ha đối với uh, Đà Nẵng là nó năm bụng sổ con và gòn thuế là 3000 sau đó các bạn chọn payment là như vậy là ok thì um, sau khi chọn payment thì Google Developer sẽ gửi về cho các bạn một cái mail và trừ đi 25 đô và như vậy các bạn sẽ uh, có một cái tài khoản Google Developer và các bạn sẽ upload trên uh, uh, Play Store Adblock app trên Play Store được rồi